Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Trial Gaming Hôm nay uh, chúng ta tiếp tục uh, con game Metro 2033 Và chúng ta đang tiếp theo là hình như là chương 2 thì phải Đúng không? Đang Chúng ta đang dừng chân ở tại trạm Riga Ok Tiếp tục nào Riga station was only the first stop on my journey, but the caravan went no further. So, we before some kind of invisible wave, we all blacked out. When I came through, oh. À, đây là tiền mà đúng không? Nhà thực cộng 75 tiền này. À thôi, thôi không không không đổi nhạc nữa nhá. Cái này là chúng ta lại đi ờ, đi đi đi đi lại ở cái đoạn này rồi. Tìm tiền. Đổi đổi, đổi bằng đạn ạ. Ở đây đổi bằng đạn. Trao đổi các thứ bằng đạn. Cậu bé này bảo có một người đang đợi ở chỗ cái gì chợ đen này cái gì ấy. Đang đợi mình ở đấy này là đường ờ, đường dây rồi à? đường quay ra à? rồi chúng ta có bản ghi chép thứ hai bên trong này là kho thì phải hôm qua mình đã vào đây và bắn hết cái đống chai này rồi nhưng mà có vẻ như là không có cái vẹo gì xảy ra cả once more. What's the hell? Hit again? Ah, it's getting interesting now. Ok đấy, bắn xong rồi. Làm sao? Ok không? À, anh trai, màn biểu diễn của em như nào? Đéo có gì cả. từ Mình nhớ là ở trên À đây ghi chép một mình lấy rồi À Bây đi đâu rồi nhỉ Vào đây đi làm gì trao đổi à tùy chỉnh à, bán súng không, có mỗi khẩu súng dùng bán thì lấy gì À, shotgun Take it. Rồi duplet Ờ, xong giờ mươi đạn Ô, tùy chỉnh là sao? Không phải, không phải khẩu sóc lọ của mình à? Ở đây, đúng rồi. Fix. À, fix lại cái báng súng. Mất 40 tiền. Giảm thanh không cần thiết. Đây, chơi súng sấy trước đi. Nâng cấp khẩu súng sấy trước đi. Tùy chỉnh cần một cái red dot để ngắm cho nó tín này tháo ngắm đổ bạn sẽ nhận được 7 đạn không tháo ra làm gì ok đấy sửa lại cái báng mới cái nòng mới để giảm giật à 40 đạn cho một cái báng Ok Hết tiền rồi Nòng 30 à, Fix à, Nâng cấp à Ông ngắm set dot có rồi Đây những cái gắn thêm là nó có màu này đúng không Ok đấy Súng ok la đấy còn làm ít đạn nữa Cái gì 10 tiền Được 5 viên hay là 5 băng Có hết mẹ tiền rồi Té rồi À này là bom à Bom với dao à? Bộ mét Ok đi theo thằng bé này đi Hey, there's a man at the Black Street waiting for you. À, phố đen, phố đen, phố đen, phố đen. Hey, give. Beg somewhere else. Yeah, mm, come on. Ôi ôi ông ăn xin mẹ Mất cụ nó hai đồng Ok, đi theo thằng nhỏ này. Scrooge. Scrooge. Ơ, không phải đi theo thằng nhỏ này à? Thằng nhỏ này bảo mình có ai tìm ở đâu mà. Đây ờ, khu ngủ rồi Lừa Cú lừa Thôi phòng ờ, ngủ hết rồi À đây thì chắc đi xuống dưới này Ôi đây toàn phòng ngủ hết ạ Những cái này là những cái chỗ ngủ Mỗi người một phòng Ok ông này ngủ không đóng cửa luôn Ghê giận Ây ơi ơi lại ăn xin Còn mẹ Tao có mỗi một đồng Còn mỗi một đồng thôi Ăn xin đéo gì lắm vậy Đây rồi Ui Quả metro khá khẩm nhờ Loạn hết luôn Không biết đường nào một lần Đi xuống dưới này thì úi rồi ôi Con mẹ nó chập có mẹ điện luôn Tủ này không có gì cả trong toàn người ngủ Ơ không nhảy lên đây được à Come here. đây đây đây đây đây. Sit down. Đây rồi, người muốn gặp mình đây rồi. Everybody calls me Bourbon. Listen, I need to get to dry station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way. A so-called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear Ủa, the shit ngon. in the tunnels doesn't work on you. So, you help me get to dry. Giúp tôi tới trạm Ri. Tôi sẽ đưa cho cậu một khẩu AK ngon mãi rồi. Được, được, được, được, được. Chơi luôn anh em. Mẹ, có đồ ngon, có đồ ngon. Xin ít tiền công. Đi luôn. Được khẩu AK tội gì không chơi. Đưa ông này đến trạm Dri thôi đúng không? Đơn giản Đi đường nào anh dai Chỉ đây Tôi vẫn đi theo sau anh mà Anh không phải, không phải xoắn Ôi rồi vừa đi vừa hát nữa khá yêu đời đấy nhỉ trong này kho toàn đồ mà không lấy được à Ui, thế là có một đường bí mật để đi à ồ không ai biết đường này sao ôi rồi ôi đẩy nó hở cái khe chui ra ngoài là được rồi có cần thiết phải đẩy ra hết không Đâu? As I entered the abandoned à, tunnel with Berber, I wondered không if ai nhớ được mình luôn. Trust him. vừa rồi đường hầm bỏ hoang. But the station gates were still sealed, and there was no telling when I'd have another chance to leave Riga. Nhưng cổng trạm vẫn đóng chặt và không biết khi nào tôi mới tìm được cơ hội khác để rời khỏi Riga. À, tức nghĩa mỗi lần đến một trạm là nếu mà muốn rời đi lại cần phải có một lý do chính đáng để mà mới được rời đi cho nên là hai thằng này muốn rời khỏi trạm Riga cho nên là phải đi cái đường hầm bị lãng quên này ok luôn Mà khá mạo hiểm khi đi một mình Và sẽ không có quân đội bảo kê Ôi trời ơi Ồ mình khá là ok đấy chứ Xét dot, xét đủng các kiểu này They rarely attack groups of people. But if you're alone, watch your ass. Có gì cho xin đấy? Ây à! Giật cả mìn. Có độc, có độc, có độc, có độc. Ngon luôn, lấy được đạn luôn. À đủ Súng côn liệu ok ông ta Đi vào đây hả Đi vào đây chứ Bên này chứ Người anh em Hôm nay nhặt đồ đi À đủ còn mẹ mày tốn đạn quá Chết rồi Cái thằng kia tự đi đường bên kia à Mình lại tự mò đi đường bên này Thế tương bên này nó phải có gì đấy chứ nhỉ Khám phá Thằng kia đợi tao đấy Tao đi tìm Ừ toàn ruồi mũi gì Đậu mặt này Ui Ồ sâu thế oh Ồ hô ho hô không nhặt được khẩu súng này à Ờ Ngon luôn Súng nhắm súng nhắm luôn Thế là vứt khẩu côn này ở lại à May mình chưa nâng cấp khẩu côn này Thôi thôi thôi té té té té té Ngon luôn mẹ à, mày Tuyệt vời luôn 10 viên súng nhắm Sau con nữa Súng to bán mới được tiền Súng bé đéo thua Ôi. Shit, caravanners. They're all dead, I know that style. Bandits. And Hansa boasted that they'd wipe them out. Ha! À, ah, bọn cướp nữa. Hansa. Alarm system. Ancient, but quite efficient. If you want to arrive unexpected, try not to disturb the cans. Uh, cái gì đây? Nhặt được một cái gì này? Ném bom là nút nào nhỉ? từ anh bạn Không có gì rồi Ngon luôn Đạn nhiều vô đối rồi Mỗi tội vẫn chỉ có yeah. Watch your step. Any crunch or crack give you away. Ngon. Được thêm con dao nữa. An excellent way to get rid of the blind and daredevils. You get what to do? Uh. Shotgun mới à? Không, nhưng mình có shotgun rồi. Ngon tản tiếc các kiểu à. tắt đèn đi ui ui the fuck man giật cả mình ạ à. à, bắn nhau với bọn cướp rồi đi đến đâu nhặt đạn đấy Ê à Mày đầu giáp sắt à Ngon ngon ngon Nhiều đạn luôn Nhiều đạn luôn được bao nhiêu viên đây 15 viên mà cho ngắm ngắm hơi tù hít vào mồm đường này là đường hầm bí bí mật này là đường hầm lãng quên này là là nơi bọn cướp nó tập trung đây không có gì để nhặt cả Tắt điện đi hợp lý hơn chứ nhở Mình đang đi rình mò mà Và đi xuống dưới à Ơ kìa What the fuck man Nhảy kiểu đéo thì nhảy con mẹ xuống dưới luôn Chịu đấy À, cổ quyển ghi chép mới này Ừ, còn nhiều cái mình chưa nhặt lắm á Nhiều thứ mình bỏ qua lắm á Ôi, đạn đóm khá là nhiều tí chết ạ nguy hiểm vô, vô vội cướp đủ lên đây lại thủ phát nữa kìa mày con này không chết à bắn này tốn đạn quá cái súng tiểu liên này hơi yếu ạ Идем. Тарзан за military trolley. They are looking for the bandits. cái mũ này ờ, còn bật ấy được này ngon thế nhiều đồ ấy nhỉ ok chúng ta có thể đi xuống rồi tại sao chúng ta không đi bên trên tới tiêu à Đấy, một băng giết một con này Cô đéo gì Dở hơi vãi nồi Một băng giết một con này không ăn thua Ui hết pin lục hết nhở Ê à Từ Quả quả quả quả quả shotgun này Đỉnh này Có cả tay cầm này Ngon luôn Thế giới luôn khu này không nhặt được rồi ngon luôn có con này đỉnh luôn test test test test súng test súng Rồi, sập à? Thế bây giờ chúng ta phải đi đường nào? Let's go. Quái đến rồi Kìa Ông cứu cứu cứu cứu Cứu bố mày Mẹ nó dí kinh quá Súng này yếu thực sự Bắn vãi cả cứt không chết Chạy thôi ghê quá ghê quá ghê quá Tao phải chui xuống cống rồi Đường hầm bị sập có đang đeo mặt nạ không? À, vẫn đang đeo. Đủ trèo xuống dưới à? Suka! As if Nasalis behind us were not enough, now we're stuck in fucking graveyard. Artyom, search the bodies. I'll try to get our asses out of here. Đi qua đây được không? Dung lượng đồ Ui Chết rồi Lại ra ảo ảnh gì đấy Ui à Nhìn thấy trước tương lai à từ khi bị ấy à, bây giờ toàn bị ảo giác rồi này từ khi bị gặp cái đốp sáng kia bây giờ bị ảo giác này come back Ôi. Ờ, mình toàn bị lùi về phía sau là sao? quá Ui, ông anh ngất mẹ ở đây rồi mở được cái cửa nó ngất sư bố nó rồi ai à cái quái gì vừa xảy ra với tôi thế và ra đó ờ ông này cũng nghe thấy Không chỉ riêng mình Uầy, cái hệ thống thoát nước ngầm của nó sâu thế nhở Sâu vậy đai luôn ạ Vợ nó Hỏng rồi Ui tí chết ạ à. Sang lấy cái đồ thôi mà Đâu thử bắn súng ngay xem mà nó khỏe không Đi đường nào ba Chỉ đường đi ba đủ. Cái ông này phải mở cửa à Yêu quái đâu kêu ghê vậy? Mình phải đi xuống đường bên dưới rồi, không ai mở cửa cho. Ê, có người đây. mày à mày bướng à bướng à bướng này bướng này ấy à chúng ta à tưởng chúng ta quân mình bướng này một hit một hit sau lọ bản thích thật Do as he says. These guys have no sense of humor. Are my eyes playing tricks? Burden, old friend. Is that you? Some yeah. Simon, look who the snout scared up. God damn it. We stepped in this shit now. Hey, Mikhailovich, what a coincidence! I was just coming to visit you. You hear that voice? back to you. Remember where you should wait for me? I do, I do. You sure? I can help you, remember? You get me right? Oh. Có gì ở đây đây? Uầy. Đổi súng à? khẩu này bắn cũng không khỏe mấy nhở Tưởng là ok nhưng mà khẩu táp này bắn không khỏe mấy Không nên đổi khẩu côn không ta Ở đấy ít đạn vẫn, vẫn loàn luôn Một côn này có phụ kiện này Khẩu này trắng trơn à, Nhưng mà có vẻ như là Ê à. Ui làm sao để tắt được cái này mới được trong kia rồi két kìa Mãi vào ăn trộm đồ luôn ạ Ôi có mặt nạ chất thực sự trong này chỉ có mỗi này thôi á à? à đây Tắt cái này đây rồi Để vào xem cái két thì có gì nào Tắt nước xì đi Mẹ máu me be bét này Ôi rồi ôi Tuyệt vời Có mấy bức ảnh gì đây Cất đồ kỹ quá Mình nên đổi khẩu này không nhỉ trông ok lao nhỉ Thôi cầm khẩu súng to bán đi Qua đây chỉ để nhặt tí đồ này thôi đúng không Không có gì nữa Ok, cửa mở rồi Ôi, sorry các anh đã để em đợi lâu À nhầm, à, em đã để các anh đợi lâu Em vừa đi lấy một tí đồ Khu chợ, tôi chưa từng thấy một khu chợ nào như thế này Gần như bạn có thể mua tất cả mọi thứ Nhưng Bourbon lại nợ tiền của đám lính Hansa và anh ấy nóng lòng muốn rời đi À đồ Who are you? Come into the light! Slowly, slowly! I'll be them, Bourbon! Hey, guys, we'd better search these two! <laughs> so, you Ở đây, What are you getting this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little. Tàn gấu You keep an eye on this one, huh? Đấy, cho xin quyền ghi chép nhá Khu chợ Thế là ở phần một là một quyển ghi chép là hết rồi này ở Phần Hunter là có quyển ghi chép là mình chưa lấy được này Trạm Exhibition là có hai quyển mình còn chưa lấy này Rượt đuổi Ơ, ờ, rượt đuổi này lấy quyển nữa ở đâu? Có vẻ như là không có này Cái phần nào chưa nhận thì mới là có thôi Trạm uh, ờ, Riga Mình cũng nhặt được hai quyển ghi chép thôi Ở đường hầm lạc lối mình đã lấy được hết rồi Bây giờ đang ở khu chợ Mình vừa lấy được một quyển xong Đừng động đậy À đâu Dọa bố mày Lêu lêu lêu lêu lêu lêu Nè Bố mày đứng trước súng đây nè Bắn đi Bắn đi Let's move our asses Or would you like to enjoy their company a little more? Hey, watch your tone. Okay, yes sir. Khu chợ này trông có vẻ loạn nhỉ. We're in deep shit. No way I can pay back those rail car guys. Oh, tiền. À đây trong khoang tàu mọi người ngủ à? ok và xem thanh niên nào đang ngủ thì xin ít tiền thôi nhé đây này ví dụ như cái này này khóa mẹ rồi nhà vệ sinh à well We can't go to Hansa. Look, oh, here's some cartridges. Go get a couple filters, will ya? I have an idea. I'll go have a talk with a certain someone. We could either meet at the local bar or I can find you elsewhere. Gặp lại ở quán bar. Cậu có khoảng 5 phút. Ok. Cho mình ít tiền ạ. À, thế lời Move it, boy. Move. Đéo. Mày thích đuổi tao, mày bắn nát sọ bây giờ. The boss is busy. Come back later. How about some moonshine? đang ờ, bận rồi. Mình có 5 phút để khám phá khu này. Nhiều cổng lắm. Đây là quán bar đúng không? Mình uống một cốc và cũng chốn chốn này Rượu mạnh vậy Rượu mạnh đấy Chốn chốn rồi, chốn rồi Chốn rồi Wow, lào đảo quá Hello em gái Sao ngồi một mình ở đây vậy em Cái đàn này không đàn được ạ à. Đàn hỏng à Đây bán nhạc cụ Đồ quân tư trang So, what happened? They found out it hadn't been attacked by anyone. It was just the Lord of the Tunnels who made them all kill each other. Wow, Uầy, một băng mới được một đồng ạ Thề Tắt như chó 8 đồng 10 viên Rồi, vừa đi vừa nhặt Điếu gì Đây xem Nâng cấp súng ấy áo à Nhìn một đống này Lựu đạn cầm tay đạn gây cháy Được rồi Không cần mua đã đã tốt rồi à, Đầu tư vào con này không biết nó có đúng không nhỉ 70 này wow. Được đấy chứ Bán thầu này đi được bao nhiêu có 25 ạ Nice gun. You won't regret buying your purchase. Take it. Just one of those left. Ờ, shotgun à? cũng lắm này. 85 tiền. Take it. Just one of those left. bắn khẩu này đi được 25 đạn khẩu này mình cũng có dùng mấy đâu nhỉ bắn nó cũng trông nó cũng không khỏe mấy nhưng mà thôi Wow, có quả cúp 2 à Đỉnh đấy 45 tiền Ừ nhưng mà trang bị tận răng cho khẩu khẩu khẩu nhỏ này trước Tùy chỉnh này ẩn lửa à, à nóng hãm lửa à, giảm thanh ok dám giảm thanh đi ấy từ từ nhá nhưng mà đây là khẩu shotgun mà chết mẹ nhầm rồi đây là cái gì đây vàng gỗ mình có rồi mà còn nòng này thôi ống nhắm laser 15 ok vấn đề chính của khẩu này là luôn chiều hướng khi quá nhiệt ok giảm nhiệt luôn Mẹ build khẩu này tận răng luôn này Ăn thêm nòng giảm thanh luôn này Cốp 2 Ôi xe dot rồi ăn hầu đấy tận răng rồi đấy có hết rồi à? lắp đặt cái gì đây à, nhắm laser à chơi luôn tiền nhiều để làm gì à, hám lửa hay giảm thanh tùy chỉnh ông ngắm X2 45 tiền không đủ rồi Ok đấy chơi súng này Passage is open for residents and local workers only. Ơ, oh, gặp lại ông kiểu quán bar đâu nhỉ? Đâu đâu đâu đâu đâu đâu. Mẹ đi lạc mẹ đường rồi. Đây đúng không? Ô, oh, thế ông kia bỏ mình ở đây à? The fuck? Ôi, tình hình là thanh niên kia không biết đi đâu rồi. Có vẻ như là hiện tại thì um, tập này chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ. Chúng ta tập sau sẽ à, tiếp tục. Ok nha, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở tập tiếp theo nhớ để trong một like và một subscribe kênh